Lão ngoài game phép cầu Konoki oishi Konoki oishi Thì có hai ý nghĩa bằng bánh kem này ngon Bánh kem vàng ngon Hết à!